Hello, chào các bạn Đã đối với kênh Review Việt Nam hôm nay mình sẽ làm một sau thực tế là đi về núi rừng Đây là uh, hành trình sau uh, 10, uh, 14 năm Hiện tại thì ờ, đường thì mình không biết đường nào đi đâu Có đường là mình đi Đó thiệt tình luôn đó ngày đầu tiên rồi bạn Ý da. Ui. Ừ. Dù ra thấp à. Ủa có dưới vàng ba. Vàng đâu nào. Đạp nó xuống. Thấp trịch, còn không lấy còn không lấy cái, cái dao chặt luôn cái dừa. Ý, chặt keo nè bên kia có cây nè cột cái dao vô ê ê ê, ê. lấy mấy cây cột cái, cái dao vô thọt ờ, chứ mày giờ mày đứng đây mày để ờ, mày kêu kiến vàng xuống chắc tới ờ, mùa quýt nó mới xuống hết <laughs> điêu của bẹ lấy hai trái ra tao lột tao tao giác cho bốn trái đi ờ à, tao lột tao giác đi cho một hai ừ? ơi các bạn sale bột vàng khó khăn mình thấy luôn mới vừa hai anh em mình xử nước để dành đậu chai ừ. nước ăn cắp chai để uống à đi xa lắm giờ ăn trước có xíu nó đói rồi, giờ lên thác là phải nửa tiếng nữa ừ, không hai mình đi mới có một phần tư đoạn đường thôi còn uh, cái thác này là <clears throat> nó khá là dốc chứ không như là cái video thác hôm bữa đâu bạn thác ra là khá là dốc bò khá là mát luôn xung quanh cây cối ừ. xuyên rừng do đường này là người ta đi nhiều rồi bạn tầm uh, dịp lễ uh, tết uh, gì đấy mùng 9 tháng 5 tết thì Trung Quốc tết Tây tết ta gì không biết chứ là mấy ngày tết ngày lễ đó là học sinh thường đi nhưng mà dạo này người ta ít đi rồi hạn chế rồi như trước Có đấy Đấy đúng là bác kia Đây Còn ờ. ờ, bác qua phía kia, tôi bác con này to ghê thôi Quán này mập ghê chứ Nó đi đi an toàn đi Toàn đường còn khá dài luôn mà Không muốn được Ồ ừ. Tay mình đâm có gì mà đeo ghê luôn tay tao đỡ đâm trúng cái gì mà đeo ghê lắm từ đó kiếm gì tao giữ đã nào đây đó đấy à. ném vô ném vô Ủa. luôn rơi lên đây nè đi mấy chỗ trơn đồ mấy công lắm thử thách hả wow để xấy cái lỗ xuống này này là do là là, là mùa này cũng gần ờ, mùa mùa mùa xuân tới mùa hè các bạn giờ là mà đi là tầm tháng đi là tháng 3 gần tới tháng 4 nên nước có vẻ nó nó không có nhiều và wow, thấy được không cái này khá sạch luôn rửa mặt uống nước ở này à, uống nước xíu á Rước ờ, ta bị chìm ngay ở đây nè Nhiều nhỏ, hoặc nhỏ bị chìm ngay, ngay như này nè này ờ, hồi ờ, năm lớp xéo mình mình không biết bơi mà mình nhảy ra này, wow tuyệt vời luôn các bạn thấy có một khe dưới cảnh này nó quá tuyệt vời rồi đừng có dặm lên lé làm gì đi đừng có dặm lên lé nha toàn á vô hay dưới có lan nhé đừng có dầm lên lá nha Đấy. Được rồi, được rồi. lá nó trượt rồi đó tục series đất ốc ngoài Ủa, ốc này nhiều chứ không thấy ờ, ốc đâu hết thật ra ốc ờ, này khá nhiều luôn nằm trên cục đá một phiến đá nó to này đồ đất ốc này đúng nhiều luôn á bắt dưới đáy luôn nhiều ờ dưới nền đất ờ, nền đá nè hồi giờ đi bụi quá đi bụi quá không thấy gì hết ốc nhiều lắm đi cái quờ giờ quờ chứ không thấy mà quờ mà quờ nhiều luôn á tao quờ luôn không thấy gì hết ô oh. cây đâm Ôi, con ra con quá con, con tàu lao quá con bay quế đâu con quế con quế đen à đường sao đâu quế là nó đen cho nó đâu á đó là con con gì á quỷ gì á mà anh anh cũng được nhưng mà nó không thích thôi mèo nó thấy ghê ghê oh. bạn thấy thác lên kia chưa đó thác cao thác này cũng cao lắm tàu có thấp đâu siêu siêu tầm uh, uh, 45 phút hai anh em mình cũng uh, cần tới được chân thác các bạn có người trời tại hình như trên đó không có người rồi nữa wow cho Dũng mình à. Dạ. Đi có nào? Dạ. Bây giờ về có nào? Mình đi ờ, lên đường nước mà chúng mới về chắc ờ, đi đường ờ, phía này nè. Ừ. Dạ. Về phía này cảm anh cha dạ. thấy anh cũng lên đường nước. Dạ. Về là về phía này. Dạ. Thì có hình như có đường đường đường bộ đi xuống á. Dạ. Đi từ sáng vậy? Đâu, em mới đi vào 10 giờ. Dạ. dạ mấy bỏ hồi nãy dạ bỏ mấy hồi lại ở đâu dạ con bỏ xương lấy ờ, nhà dân ờ, nhà dân chú nhà dân lận ấy dạ đi dài ấy đi vô một xíu mà dạ rồi đúng hùng vĩ luôn á à, ờ, phía này nó có thét nhỏ nè bạn à, khi nào mà mưa mùa mùa mưa đó, này là mình thấy luôn xung quanh này đó thét từ trên kia đổ xuống mát lắm này nó nó đổ xuống là là cái xương các bạn xương là nó, nó tấp vào mặt mình nè mát hết luôn đẹp không mình bây giờ sẵn mình br cho ba miền luôn các bạn các bạn thấy chưa làm ba gói luôn đó được mời á mời bác các bạn mình muốn giới thiệu các bạn dưa này không phải bình thường đâu các bạn dưa này mình đã ngâm dưới ờ, dưới nước này từ nãy giờ là 15 phút rồi các bạn thấy không đâu đơn giản mình ăn dưa rồi mình ăn cũng đã là cái gì nữa cho nên mình mình phải mình mua dưa là mình mua dưa dưới ờ, mình mình hái từ vườn luôn các bạn đó hái từ vườn luôn các bạn thấy chưa đó thôi bạn thấy mèo đỏ không thấy từ vườn luôn rồi này mình đôi này mình phải ngâm nước thét lên như thế này nó à. nó mới tăng lên cái độ ngon của nó mà nó không ấy bình thường đâu thấy không quá tuyệt vời luôn à, bạn không bạn muốn ăn á bạn phải có kỹ thuật đó bạn lấy đó kỹ thuật hết các bạn mình ờ, mình ờ, làm gì đó rất là chuyên nghiệp luôn đó nước này mình cũng biết nữa mình còn ờ, nhỏ thì mình không biết bơi nhưng mà lớn chơi được hết các bạn theo mình ơi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 chỗ sổ có đá các bạn sổ đá nên cái bọc bơi chung là chuyến hành trình của mình ờ, tới thác đổ ờ, rồi nó cũng ờ, thành công bạn đây là đoạn đường khá gian nan luôn nói chung là mình tới nè nước chỗ này khá sâu bạn nước chỗ này khá sâu nên lúc mà mình lặn cái hơi hơi sợ sợ con mình mình lặn á cảm giác thấy sợ lắm bạn ok cảm ơn bạn đã xem video của mình ha nếu hay các bạn nhớ like và share chia, chia sẻ video của mình Ấn thông báo để có thể uh, cập nhật những ờ, video mới nhất của mình nha các bạn Ồ, ok cảm ơn các bạn